Chào các bạn, hôm nay Phúc sẽ kể cho các bạn một câu chuyện có thật. Đất thổ cư diện tích 4 x 15, mặt tiền hẻm nhựa TL48, quận 12, giá chỉ 2 tỷ 700 triệu. Hiện tại là hẻm 6 m, nhưng tương lai sẽ là mặt tiền đường 20 m, rất là tiềm năng, sinh người gấp đôi. Và đây là đường dẫn vào lô đất. Ngã ba cầu Phú Long mới, hướng về ngã tư ga, gò vấp. hướng vào đường TL48. TL48 vào 200m là tới lô đất Đường tl 48 là hẻm nhựa, hai xe tải qua ok, vị trí lô đất gần các tiện ích, 200m tới chợ đường, bánh kính 300m có bách hóa xanh, Winmart, 1 km là tới chợ Lái Thiêu, 1 km là trường cấp 1, 2, 3, cao đẳng điện lực, vị trí rất là đắt địa, giá thì rất là bình dân. Và đây là vị trí lô đất, rất đẹp phải không các bạn? có 6 lô liền kể nhau, diện tích 4 x 15. Thổ cư 60 m2, được chủ bán với giá là 2 tỷ 700 triệu, miễn phí giấy phép xây dựng. Đường trước đất hiện tại là 6 m, nhưng tương lai là 20 m, nên sinh lời rất cao. Các bạn quan tâm thì liên hệ với anh Phúc Nhanh để sở hữu lô đất đẹp và sinh lời cao. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.